uh, nhân thiện ờ, đầu xuân năm mới thì hôm nay chúng ta cũng chào đón một bạn uh, nhân dịch mới uh, bạn Phương bạn Phương thì uh, lần tới sẽ về đây phụ trách của chúng ta về thực phẩm an tin quản lý sản phẩm và đến hàng nhưng là hỗ trợ cho anh em phòng kinh doanh thì Phương có đôi lời giới thiệu nhỉ? Mình là Lê Phương mới cưới và mới chuẩn bị bước qua tuổi 30 thôi. Thế là chín uh, chín hai. Chín hai à? thì uh, sẽ làm chan giờ với cả nhà đây nhá. Mỗi người một ly ờ,